nhận định, phân tích, soi kèo và dự đoán trận bóng đá chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 19 h 30 ngày 13 tháng 1. Việt Nam và Thái Lan xứng danh là một trận chung kết trong mơ. Làm khách ở trên sân Thái Lan ở lượt trận chung kết lượt về được coi là bất lợi cho tuyển Việt Nam. Để nắm lấy lợi thế và dễ bề tính toán ở trận lượt về, thầy trò ông Park Hang-seo phải tận dụng lợi thế sân nhà để hướng đến một chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã chạm trán với nhau rất nhiều lần, ngay cả ở AFF Cup. Nhưng đây mới chỉ là lần thứ hai mà kỳ phùng địch thủ giáp mặt nhau ở chung kết. Có một tin vui là trong cuộc tranh ngôi thứ cao nhất cách đây 14 năm, phần thắng đã thuộc về lớp đàn anh của những Hoàng Đức, Hùng Dũng hiện tại. Theo đó thì đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng ngay ở Thái Lan với tỷ số 2-1 và hòa một đều ở sân Mỹ Đình để nâng cao chiếc cúp sau chiến thắng Chung cuộc với tỷ số 3-2. Lớp đàn anh đi trước cũng đã từng vượt qua Thái Lan để lên ngôi vô địch là động lực để cho đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại tiếp mạch chiến thắng trong những trận cuối cùng của AFF Cup 2022. Có thể thấy được là trận chung kết lượt về diễn ra trên Thái Lan ít nhiều khiến cho tuyển Việt Nam bất lợi. Nhưng bất lợi đó sẽ nhỏ dần nếu như đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo chiếm được lợi thế lớn ở trận chung kết lượt đi. Thái Lan là một đối thủ rất mạnh, hàng công của họ rất sắc sảo. Đăng Đa đã lên hàng lão tướng, nhưng cũng như anh Đức trước đây khi đã ở tuổi 34, Đăng Đa vẫn cho thấy được bản năng của một sát thủ với 6 pha lập công, nhất là các pha không chiến. Vì thế mà các hậu vệ của tuyển Việt Nam phải hết sức dè chừng ở chiến suốt này. Áp sát, hạn chế tối đa các đường đi bóng lật từ cánh là cách có thể vô hiệu hóa các pha đột nhập từ khu vực 16m50 rồi đánh đầu của Đăng Đa. Cũng cần phải thấy rằng là Thái Lan mạnh cả tấn công trung lộ lẫn ở biên. Tuy nhiên thì những quả vỗ bóng từ biên là một vũ khí lợi hại của đội bóng xứ chùa vàng mỗi khi tiếp cận cầu môn của đối phương. Trong đó, hậu vệ đội trưởng Buôn Ma Than thực sự là một chân truyền rất nguy hiểm. Điều này đòi hỏi năng lực của các cầu thủ chạy cánh của tuyển Việt Nam như là Văn Hậu hay là Tấn Tài phải thật sự xuất sắc. Nếu chiến thắng trong các cuộc đọ sức tay đôi ở hai biên, đoàn quân của ông Park Hang-seo sẽ giảm tải được đáng kể áp lực lên đôi tay của thủ môn Văn Lâm. Nói đến Buôn Ma Than, người ta thường thấy đội trưởng của Thái Lan còn sở hữu những quả sút phạt đầy uy lực và lợi hại. Thế nên tuyển Việt Nam cũng cần hạn chế đến mức tối đa các pha phạm lỗi ở gần khu vực 16m50. Thế phòng thủ cần phải đảm bảo vững chắc. Hàng công của tuyển Việt Nam cũng cần phải linh hoạt và hiệu quả ở các pha hãm thành. Thái Lan sở hữu các cầu thủ giỏi ở hàng thủ, nhưng xem ra thì sự gắn kết của họ vẫn không đạt đến độ tối ưu. Trước mỗi Indonesia vòng bảng, các hậu vệ của Thái Lan đã để ra nhiều khoảng trống, nhưng tiếc là đội chủ nhà đã không thể tận dụng được nên đành phải chấp nhận tỷ số trận hòa một đều. Để chiến thắng, các chân sút của đội tuyển Việt Nam cần phải tận dụng tốt những khoảng trống đó. Hy vọng Tiến Linh sẽ tiếp tục phong độ cao và thể hiện được bản năng sát thủ ở trong khâu ghi bàn như là trước Indonesia khi đối đầu với Thái Lan. Với điểm tựa sân nhà cùng với khát vọng chiến thắng cao trong lúc chuyên môn cũng không phải là quá tranh lệch. Cơ hội để tuyển Việt Nam giành thắng lợi ở sân nhà là hết sức khả dĩ. Về phong độ gần đây của hai đội, thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 0-1 của Thái Lan trong trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2022 khiến giới truyền thông xứ chèo vàng bi quan về cơ hội bảo vệ thành công trước vô địch. Tuy nhiên thì một trận thua ở giao hữu cũng không phải là một thước đo cho niềm tin lẫn sức mạnh của đoàn quân huấn luyện viên Mano Polking. Hành trình tiến vào trận chung kết của Thái Lan đã chứng minh điều đó. Tuy đôi khi có gặp tai nạn, nhưng nhà đương kim vô địch vẫn thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp cao của mình. Đó là tình cảnh bị Indo dẫn bàn trước nhưng lại chơi thiếu người Thái Lan vẫn xoay chuyển được cục diện để gỡ hòa một đều ở trận đấu cuối vòng bảng. Đó là khi bị Malaysia đặt vào thế khó sau trận lượt đi thua với tỷ số 0-1. Nhưng lợi thế sân nhà cùng với năng lực của một đội quân giỏi hơn, Thái Lan đã giành chiến thắng giòn giã với tỷ số là 3-0 để thắng Trung Quốc 3-1. Nói một cách khác, Thái Lan chưa thể hiện được mạch bách chiến bách thắng như là kỳ vọng của giới mộ điệu. Tuy nhiên thì họ biết thức tỉnh và thể hiện đúng lúc cần thể hiện như là tính cách của một đội bóng lớn. Khác với Thái Lan, tuyển Việt Nam tiến vào chung kết với hành trình suôn sẻ hơn. Tất nhiên, thầy trò luyện viên Park Hang-seo cũng gặp thử thách lớn khi phải làm khách trên sân của Indonesia trước sức ép của khán giả và chiêu trò của các cầu thủ chủ nhà. Nhưng trong tình cảnh trên đe dưới bố đó, các tuyển thủ của Việt Nam cũng đã chứng tỏ được họ đủ năng lực cũng như là tính cách để ứng xử sao cho phù hợp với thực tế diễn biến trên sân. Nói một cách khác, độ quái của các học trò Hùng Park Hang-seo giúp cho họ tỉnh táo ở thời điểm gay cấn nhất để biến bất lợi thành lợi thế của riêng mình. Nhìn một cách tổng thể thì đội tuyển Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh lớn, hình ảnh chuyên môn vững vàng cả tấn công lẫn hàng thủ để trở thành đội duy nhất bất bại cho đến trước trận chung kết. Những thông tin về lực lượng của hai đội. Thủ môn Fato Makakun cùng với hai tiền vệ là Jojen và Panja bị thẻ vàng ở trận bán kết lượt về. Trước đó thì Hemvibon và Borerat cũng bị thẻ vàng ở lượt đi. Tuy nhiên, may mắn cho Thái Lan là không có cầu thủ nào bị treo giò ở trong chuyến làm khách trước đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, án phạt bị cấm thi đấu ở trận chung kết lượt về treo lơ lửng trên đầu của năm cầu thủ này nếu như họ nhận thêm một thẻ vàng ở trận lượt đi. Tương tự thì Tiến Dũng, Văn Thanh, Hồng Dũng và Văn Hậu của tuyển Việt Nam cũng đã nhận một thẻ vàng ở vòng bán kết. Họ sẽ bị cấm thi đấu trận chung kết lượt về nếu như nhận thêm một thẻ vàng ở chung kết lượt đi. Do vậy đó cũng chỉ là những nguy cơ cho các cầu thủ đã bị một thẻ vàng của tuyển Việt Nam cũng như Thái Lan cho trận chung kết lượt về. Còn ở lượt đi thì hai đội đều có đội hình mạnh nhất. Về đội hình dự kiến của hai đội, tuyển Việt Nam, các cầu thủ dự kiến Văn Lâm, Tiến Dũng, Thành Trung, Ngọc Hải, Tấn Tài, Văn Hậu, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quang Hải, Tuấn Hải và Tiến Linh. Tuyển Thái Lan, các cầu thủ dự kiến Fato Makakun, Burerat, Kaman, Bumathan, Hemvibon, Yogen, Hyperakon, Panya, Phala, Chamrasame và Dangda. Những thông kê đáng chú ý của hai đội Trong 26 lần đối đầu trong quá khứ với Thái Lan Đội tuyển Việt Nam thắng 3, hòa 7 và để thua 16 trận Thái Lan đang sở hữu hàng công mạnh nhất AFF Cup 2022 với 17 bàn thắng Tiền đạo Tarasin Dangda của Thái Lan đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup 2022 với 6 bàn thắng Lần gần nhất một đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan ở giải đấu chính thức đã cách đây 15 năm. Tỷ số 0-4 là thất bại đậm nhất trong lịch sử của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan. Trong khi đó tỷ số 3-0 là thắng lợi đậm nhất của tuyển Việt Nam trước Thái Lan. về tỷ lệ kèo trận chung kết AFF Cup mới nhất. Một chút bất lợi cho các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo là họ sẽ phải chơi trận chung kết lượt về ở sân của Thái Lan. Vì thế mà những chiến binh sao vàng đang rất quyết tâm tạo ra ưu thế ngay ở trận lượt đi tại Mỹ Đình. Cũng bởi vì vậy mà giới cầm cân nảy mực xếp Việt Nam cửa trên trận này. Kéo cả trận Việt Nam lên chấp hòa. Ban đầu là chấp 1 trên 4 với điểm ăn ở mức là bỏ đôi chút. Tỷ lệ như vậy về cơ bản là tương đối khả quan dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Thái Lan tuy mạnh nhưng họ thường chơi không tốt ở các trận sân khách. Có thể kể ra đó là trận hòa trên sân Indonesia ở vòng bảng hay là việc voi chiến gục ngã ở Bukit Jalil. Trong khi đó thì tuyển Việt Nam toàn thắng tất cả các trận tại Mỹ Đình từ đầu giải. Nhận định về tỷ lệ mức kèo chấp Với phong độ khá ổn định đang thể hiện Việt Nam thường có được sự chủ động trong việc triển khai lối chơi của mình Khi mà có 3 trong 5 trận đấu gần nhất họ ghi được bàn thắng từ khá sớm Tuy nhiên thì tuyển Thái Lan cũng không phải là đối thủ dễ chịu Cụ thể là 4 trong 5 trận gần nhất họ đã không nhận về bất kỳ bàn thua nào Tuy nhiên thì với lợi thế được thi đấu ở sân nhà cùng với đó là phong độ ổn định sẽ giúp cho tuyển Việt Nam có được chiến thắng với một tỷ số khá cách biệt Nhận định về kèo châu Âu không có bất ngờ khi tuyển Việt Nam sẽ là cái tên được đánh giá cao hơn so với Thái Lan ở trận này. Cụ thể hơn thì họ có được lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu gần nhất với đối thủ, họ cũng đã có được những kết quả khá tốt. Với lối chơi hiệu quả lẫn tinh thần quả cảm thì những chiến binh sao vàng sẽ giành lấy tấm vé chiến thắng ở trận lượt đi này. Nhận định và dự đoán kèo tài xỉu Với bất lợi sân khách ở trận đấu này, không bất ngờ khi mà Thái Lan sẽ lựa chọn lối chơi thực dụng để hướng tới một kết quả an toàn nhất. Chưa kể là khung thành của tuyển Việt Nam vẫn đang đứng rất vững ở thời gian vừa qua với sự tập trung đáng khâm phục của hàng phòng ngự. Bù lại thì cho dù đang rất cần bàn thắng nhưng những chiến binh sao vàng cũng không thể chơi tấn công quá mạo hiểm khi đây mới chỉ là trận lượt đi. Do đó, theo giới chuyên gia thì rất khó để mong chờ vào một kết quả nổ tài ở trận đấu này. Tài xỉu trận này nhà cái đưa ra cho dù ở mức là hai hòa nhưng bỏ cực sâu cho lựa chọn tài. Gần như là sẽ được điều chỉnh xuống mức là một 3 trên 4 Cũng nên nhớ là những trận đối đầu gần đây nhất giữa hai đội bóng đang có tỷ lệ xuất hiện cờ xỉu là cao hơn. Cụ thể với mức kèo tài xỉu hai bàn thì đã có 4 trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội nổ xỉu. Thêm vào đó có 3 trong 5 trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam cũng đã nổ xỉu. Do đó mà các chuyên gia dự đoán khả năng cao trận đối đầu lần này sẽ xuất hiện cờ xỉu. Nhận định kèo hiệp 1 Với lợi thế sân nhà, không bất ngờ khi mà Việt Nam sẽ chủ động thử các phương án tấn công từ sớm. Thực tế thì trong 45 phút đầu trận lại là khoảng thời gian mà Việt Nam đang thi đấu cực kỳ tự tin. Minh chứng ở ba lần đón khách trước đó, những chiến binh sao vàng đều có được bàn thắng vươn lên dẫn trước khi hiệp một khép lại. Tuy nhiên, Thái Lan lại là một đội bóng hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Trong quá khứ, họ cũng đã từng khiến Việt Nam bế tắc rất nhiều lần. Do đó mà một kết quả hòa hoãn ở nửa đầu trận vẫn là một kịch bản dễ xảy ra nhất. Dự đoán thì số trận đấu